những sản phẩm này chỉ có con này cũ thôi thằng này thằng này thằng này không có mày để hình bậy mày để bậy chết mẹ rồi con dân việt nam này nó nó tào lao lắm nó nó mình nhiều khi mình chửi nó ít dân tí thấp thì nó nó cũng hổn chứ nè mày phải bỏ chữ e a vô cho tao nó dân việt nam này nó thiệt mẹ nó đần tới cái độ á ủa quay quanh có e a không tao nói mẹ quay không có đó có gì các bạn ơi Trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn, các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha. Nhắc nhở nhẹ. À, <laughs> chào mừng các bạn đến với chương trình đặc biệt của anh Duy Nguyễn ngày hôm nay. Đợi chờ tụi Media mòn mỏi, đợi chờ cũng chưa hơn chờ người yêu nữa. Đói bụng muốn chết. Vậy thì các bạn sẽ hỏi hôm nay BBT có gì mới không? Trả lời có hai điều mới căn bản. Điều mới thứ nhất, cái áo Duy đang mặc. Đẹp không? Dạ vâng. Logo BPT triết lý gym phục vụ cuộc sống lean body bất tử cùng thời gian trường tồn theo năm tháng đẹp không các bạn à, áo tặng cho người hữu duyên nha các bạn rồi điều mới thứ hai là cái gì hệ thống soccer cơ THOL đã trải qua thời kỳ khủng hoảng bình lắc đó, tại vì đang uống cái uh, bình lắc này nên không có review bình lắc này thôi nhưng mà bình lắc THOL phiên bản mới có gì mới hay không chắc chắn là phải có mới rồi 100 ngàn cái bình lắc của tôi đơn giản thôi tại vì kỳ ở đi qua mỹ không có móc cầm mỗi tay quá cầm lần năm ngón là cầm lần năm ngón giờ cầm một ngón thôi bốn ngón còn lại móc bốn cái khác thực dụng ha đây thôi cứ lỗi gì cứ đổi thoải mái nha các bạn đó ok này làm cho dư rồi đơn giản thôi nhưng không đi vào cái sự cầu kỳ mà đơn giản mà thực dụng đó là giá trị di nguyện logo mặt trước Thor stream phục vụ cuộc sống logo mặt sau BBT đó là cái mới và cái mới tiếp theo là Di uống Trufit các bạn sẽ hỏi Trufit uống khi nào không phải ngẫu nhiên mà hôm nay Di uống Trufit có lý do chết mẹ khui lụng không mới rồi uổng uổng uổng lộn lộn lộn này này cũng mới luôn chán ghê trời ngay gọi lại gì lỡ chơi giỡn chơi có chút xíu ai dè có con mới không vậy ha. thôi lỡ rồi chơi luôn đây true fish là một loại uh, meal replacement nha các bạn thay thế bữa ăn nó nó khác lean body lean body cũng là meal replacement mà cái này cũng là meal replacement nhưng mà thành phần nó khác về của công ty khác nó sản xuất đặc điểm của này là bò ăn cỏ bò ăn cỏ bò không thuốc bạn mình dùng cái chữ bò ăn cỏ là bò này nuôi có học á còn bò kia nuôi ăn tạp chích thuốc này nọ dù như bò bị ung thư chích thuốc vô các bạn uống thuốc ung thư con bò nha đây là sự khác biệt chờ chút xíu đói quá uống cái đã wow giá trị của thằng đói súp chắc là còn hả ta dạ hồi xưa gì uống cả hết luôn á không nãy thử cho miếng là thấy bà rồi thôi đầu video vậy thôi các bạn nhưng mà cái nội dung chính Di Nguyễn muốn truyền tải là Di có một cái phốt rất lớn Một cái biến rất lớn từ rạch B Mà bây giờ nó thật sự với bạn Di cũng biết suy nghĩ sao để với cái, cái, cái, cái phốt này nữa Cái biến này rất là căng Như các bạn đã biết Tôi công du qua tiểu bang Florida của Mỹ Ở bên đó ăn chầm làm về 10 ngày Có hai tiểu bang tôi ở lâu nhất Đó là Cali và Florida Cái bờ đông cái bờ tây đó 10 ngày ăn dầm làm về để gọi là đưa ra những cái đọc hợp hợp đồng đàm phán triệu đô à, với RB để được có một cái hợp đồng mà chơi được thì phải có sự đánh đổi đúng không lúc đó là RB ép duy nhiều lắm nó duy giận luôn mà tính nó tao nghĩ không chơi nữa về việc mà luôn là quan điểm của duy vậy đó không là không không hợp tác là đối thủ đối thủ thì chơi theo kiểu đối thủ hợp tác chơi theo kiểu hợp tác tại vì bạn biết không cái rệt á hồi cái kỳ mà di di, di qua bên đó đó ký cái hợp đồng mới á nó trải qua cái thời kỳ khủng hoảng sản phẩm mọi nhìn đi những sản phẩm này chỉ có con này cũ thôi thằng này thằng này thằng này không có mày để hình bậy cái này không có bán mày cái này hết hàng nghĩ sản xuất rồi quỷ mày để bậy chết mẹ rồi con không mọi nhìn đi tất cả chỉ còn mát nữa mát như hết hàng rồi chỉ có con này cũ á như mát cũ thôi còn hầu như nó đổi hết nó trải một kỳ đổi sản phẩm đồng loạt mà bà nghĩ coi thằng quay này là quay sinh viên thằng mát kia cũng mát sinh viên mà nó mát sinh viên cho lịch sự thôi nói chung là quay nhà nghèo nó quay gì đâu chưa tới 1 triệu bạc hũ cho bá chưa tới 1 triệu bạc hũ cho bá này bán lời được nhiêu đó vậy thì tôi lấy cái gì ra để tôi phát triển được đây không có cái gì cả ngậm ngùi chưa nó ra một đống sản phẩm mới vậy nè mà ở việt nam nha bạn đâu đâu nè đây đây hai thằng này giống nhau nè tôi nói cho bạn nghe hai thằng này giống nhau hai thằng này nó khác gì chân nó khác nhau cái hộp đó đó nhưng mà cái luật của mình đó khác cái hộp là khác sản phẩm nó đi về việt nam mình nhà nước quan niệm rằng hai này hai khác nhau mình phải cho này đi học lại mà một lần cho một thằng đi học đó là tranh thân luôn đó chứ khổ lắm bạn ơi nó đi học giống như nít đi học vậy đó nhanh thì 3 tháng chậm cả năm mới có được cái certificate đó vậy thì tôi ký hợp đồng với ông một năm mà bây giờ tôi cho đi học hết mấy tháng rồi tôi làm gì đây trong thời gian đó tôi làm gì để tôi phát triển nó không cái đó là cái sự khó khăn của mình trên cái bàn đàm phán với nó nhưng mà nó tao don't khe nó chịu nước mày mày chịu nước tao oh. để có một hợp đồng long thơm và dài hạn để có một chiến lược phát triển gọi là nó lâu dài á mình chơi phải chơi lâu dài không có chơi mà kiểu rủi ro hay là không có chơi kiểu mà mà mà mà làm ăn sỏi thầy mình là hợp tác với mấy thằng công ty bd mệt lắm mà bd năm nó sống lại chết mai mấy bd nó vậy đó bên mỹ công ty sản xuất súp thì nhiều mà bd có đóng nó giống việt nam mình thôi đó mà con cái á, một cái điều mà gai góc á là rsb ép tôi á là phải phân phối nhiều sản phẩm hơn không được thị trường việt nam tao chủ có nhiêu đây à bắt tao phân phối thì sao tao làm được mình cũng nói cái khó khăn mình ra cái nói là thôi nhưng mà giờ về chiến lược phát hiện hai bên nó nói chung là nó cũng vừa đấm mà vừa vuốt chứ nó đấm không bao giờ nó chết rồi đó nó cũng vừa đấm mà nó vừa vuốt thôi kệ nó đi nên bạn sẽ thấy lý do nhưng mà tôi nhìn ở trong đóng sản mới của nó tôi thấy được cái chữ tiềm năng ở đâu wow. tôi mới dám ký chứ không ký bậy cho nó nhục cuộc đời của duy nguyễn không có sợ mất tiền mà chỉ sợ cái chữ nhục thôi bây giờ mẹ nó nói với nó nói hay nó đã đời chém gió giữ vô ủa mà về mà làm không được ủa mày nhập đơn hàng đâu đi xe tải mày hả mày mày qua đây mày chém gió ghê mày nhập đơn hàng đi xe tải mỗi lần Duy Nguyễn á, nhập hàng xin lỗi các bạn xin lỗi DHB chứ cái kho nó chạy như dịch tại vì nó là multi warehouse hiểu không không hiểu nói tiếng việt kho hàng của nó là phân bố nhiều bang nó tập trung chỗ wow này là ghê nè ghê nè làm ăn logistics mấy vụ mấy vụ này tôi nhập một cái cha con nó từ Jacksonville Wisconsin Wisconsin là đang cả lộn vụ bầu cử đó Texas nó Miami bốn năm mới kho nó chọt chọt chọt cái ví dụ cái này đi từ Wisconsin nó chơi vậy đó ví dụ như cái nhà máy á mà nó sản xuất cái nội chuyên cái đó chứ không phải là nhà máy ăn tạp bạn chưa tham quan nhà máy mỹ bạn chưa hiểu ủa nhà máy con con loại nhà máy nó nó đẻ ra nhà máy bao nhiêu tiền có công nghệ hiện đại ghê gớm vô sản xuất mỗi quay thôi à. còn cái dạng bột điều cao bc nó nó phải sản xuất ở một cái nhà máy khác các bạn đâu nghĩ rằng một cái nhà máy nó gom được khánh đóng đâu no mà thằng rsb là gì nó quá trời sản phẩm luôn đó nên quay lại vấn đề duy nhìn được cái gì mà duy mới dám ký nhìn được này nè duy đã từng nói một câu dõng dạc vào b tất niên của một bbt 20 19 hay 18 gì quên bà đó rồi Nằm trên sân thượng đây nè Duy nói một câu là qua rồi cái thần của Stan Bây giờ á Amino của năm phải là Amrolin Tôi làm được tôi đã bỏ hai chữ Duy Nguyễn wow. Bây giờ bạn thấy làm sao Đúng không? Trước đó là Duy phân phối thằng Stan Sao cảm thấy thằng này nó đấu kiếm quá No Đấu kiếm No no no no no no no <laughs> Hả? Nên giờ thằng thấy tôi nhìn được cái tầm nhìn của Amrolin Amrolin là một sản phẩm nó khá phù hợp với người Việt Nam thứ nhất về giá tiền thứ hai về cái production của nó có mấy thằng ông nội ở Việt Nam kinh doanh chứ biết nhìn không biết nhìn cái production bên Mỹ nó có đủ đáp ứng hay không nó có long time hay không nó sản xuất một tháng một đẩy về Việt Nam hết lô hàng mừng chết mẹ thôi nghỉ luôn thằng kia ăn ớt đó đó là một Amidolin tôi nhìn thấy được nó là một cái BC không thể nào mà gọi là bị đánh bại ở cái phân khúc thấp phân khúc mà phân khúc mà dành cho sinh viên phân khúc dành cho thôi em giờ còn kinh tế còn vợ còn con đồ để nó mấy, mấy bạn mà, mà mở mấy con này lên đó là phải tập amrolin vô bây giờ amrolin nó giành giật nhau mà lấy thật sự với hệ thống đại lý của bbt á hàng về cái một á là hả hết bị mấy lần rồi mấy cái tháng đầu năm amrolin hả gom hết kho của đạch b luôn được chưa tới 10 ngàn hũ đem về cái một thằng bách làm tôi hụt hàng luôn tôi không có hàng tôi bán luôn bbt không có hàng bán BBT bị học luôn giờ rút kinh nghiệm trữ Mà biết cái dạng này không? Tao ký với mày với điều kiện Mày sẽ giúp tao 10 ngàn hũ này liền wow. Đúng không? 10 ngàn hũ này liền Chuyện đó tao chưa chia sẻ Tại vì tao không thể nào tao nhập cái hũ này chưa đi học nhập gì yes. Bên Mỹ nó có, bà sao ôi anh Duy Nguyễn ơi, bên Mỹ nó có rồi anh nhập về đi Tao lại mày, tao phải cho đi học tao mới nhập được <laughs> nha Tao phải chưa nào buôn lậu á Buôn lậu muốn nhập sao nhập Đó Lúc đó là Duy chưa nhập được cái hũ này Mà phải nhập cái hũ này thôi tại sao cái hũ này còn ở đây bên Nguyễn tiệt chủng từ hồi đầu năm rồi là điều kiện để ký là phải sản xuất 10.000 cái hũ này 10.000 hũ này cho mình BVT thôi ông đặt rõ xanh kia nó lẹ lẹ đi coi chừng nó giờ nhà sản xuất tôi nó chuẩn bị nó đổi công thức mẹ nó rồi ông ơi giữ lại công thức cũ nó kêu là cái formula cái for, formula nó giữ lại cái cũ mách riêng trong BVT đó là điều kiện wow. đó là một điều kiện nha rồi một cái tiếp theo nữa đó mà dưới nhìn á có thể chơi được đó là này một cái loại mà re một cái loại mà meal replacement đó giờ bà có nghe tới chữ mà bọn cỏ chưa chưa đúng không Duy Nguyễn nhồi sọ bạn từ đầu năm giờ bạn mới hiểu được chứ bọn cỏ chứ bạn đâu biết bò răng gì đâu Bạn cứ tưởng quay nặng như quay đó à Không phải Này là bọn cỏ Giá trị đây là bọn cỏ đó mà giá trị đó là một cái loại mà meal replacement mà calo thấp thằng thằng lim body calo nó cao hơn tụi mấy khó nói thôi giờ ăn vô calo nhiều dễ mập thôi ăn này cho đỡ thì mỗi cái nó có một cái giá trị khác nhau nên tôi nghĩ là sản phẩm này có thể có thể phân phối và phát triển được nên nó cũng là một trong nguyên nhân để mà Duy Nguyễn ký vô cái contract rồi tiếp theo linh hồn nó là gì nữa nè True Fit bạn thấy không rất là nhiều mùi rất là nhiều nhiều nhiều nhiều, nhiều sản phẩm rồi còn đương nhiên là mấy này cái là cái truyền thống của nó rồi không nói nữa mấy sinh viên yes. Đúng không rồi sản phẩm của nó một nùi nè mày thấy không giờ nó có nè cái gì reatin rồi aminolin dạng nhỏ đồ nè chưa đủ hàng đâu cái này là chẳng qua tụi nó bán hết rồi tụi nó không chân á chứ cái nguyên cái dòng của thằng đất b này ca nồi nó còn cái gì mà ở dưới có mà nó không đem lên cái gì mà cái gì mà steam free rồi cái gì mà cái hũ mà xanh xanh cao cao nữa nhiều lắm trời đất ơi duy nhớ mà cam kết phải hai chục hàng là có đó hai chục mặt hàng mà mỗi mặt hàng thêm số mùi từ dạng viên tới dạng nén từ dạng nén tới dạng bột còn một cái chưa số ốc đó là gì đó là cái gì thấy da gì đẹp không da gì đẹp là da tự nhiên nhưng mà xin lỗi thằng rsb này có một sản phẩm đó là locazen collagen collagen nó lái nó lái nó lộn collagen cái collagen đó là natural luôn đó chưa chưa chưa chưa phân phối bí mật thôi một đống rì quạt cao của nó rồi uh, à, BCA của nó nó nhiều nó nhiều lắm nói chung là nó rất rất rất rất là nhiều thì phải nhìn vô những cái điểm đó đó mình cảm thấy như thế nào thì mới thể ký được nó tóm lại là đầu tiên nó có những sản phẩm mình có thể phát triển được và nó có thể thành đạt ở Việt Nam và cái thứ hai nữa đó là nó sản xuất cam kết một số sản phẩm mình phải duy trì sản xuất cho riêng BBT mình phải thế nào mình mới dám làm kiểu đó chứ mấy ông nội nhập xe tải về đây bố nó làm cho đó tôi nói ở đây là tôi thấy cái tầm cái tầm á cái tầm của mình trên bàn đàm phán và cái khả năng tiêu thụ thị trường chứ không phải đùa đâu mình nói gì nói đó là danh dự danh dự không có đi chém gió dùng chữ chém gió cho nó vui thôi mày làm không được ôm mặt nhục nhục cho cả duy nguyễn mà nhục cho cả người việt nam cái tật mày khoe khoang mày nổ hả đó nhưng mà hôm nay dính cái phốt đau quá chứ rồi còn này nè tôi có một phản đồ tôi cay lắm tôi nói ok một trong những điều kiện này là duy đưa ra tại vì cái điều kiện của thằng kia đưa ra là gì là phân phối thứ nhất đa dạng sản phẩm của nó thứ hai á là doanh số năm 2020 này gấp đôi 2019 mẹ thấy có thằng nào mà nó đàm phán ba gai không tôi hỏi thiệt luôn á các bạn thấy có thằng nào đàm phán ba gai không gặp người ta tao bỏ về luôn năm 2019 tôi chạy è cổ ra Ông tham tham vừa thôi Bây giờ điều kiện của 2020 gấp đôi 2019 Ôi mà nghe muốn phun máu á Gấp đôi là nhiều tăng trưởng trăm phần trăm Mà thấy trong kinh doanh có thể không? Thị trường Việt Nam chừng đây người à Tôi làm sao để tôi tăng trưởng gấp đôi Tôi cũng cay lắm chứ Tối đó về suy nghĩ tìm phương án ngày mai chơi tiếp Đàm phán phải là một ngày các bạn Đàm phán là nhiều ngày đó hợp đồng ký trên bàn nhậu ở bãi biển mai mì wow. nói trên bàn nhậu thôi chứ đi đi đi ăn xong rồi về ký <laughs> nó chở tôi trên cái xe mà răng rover giám đốc nó chở tôi cái xe răng răng rover mà xe răng rover nó để cũng để cái, cái ghế inox chở con trời ơi nó formal tới vậy ủa lộn nó informal chứ đúng không vậy đó ăn xong bắt lính trả tiền với bà luôn ừ. thôi về tôi suy nghĩ tối ngày mai tôi chơi thêm chiêu nữa tôi nói bây giờ ok được bây giờ tao mày hợp tác làm một cái sản phẩm riêng thành phần này ok anh cung cấp số liệu tư liệu thành phần này nọ về tất cả yêu yêu cầu tất cả thứ tao lần này nè nó không có con này nó con nó con này rồi nè nó con này thì đâu cần này bà thấy này này đâu bán đâu bà kiếm này mua mỹ thua có việt nam có thôi tuổi này đó phát triển riêng đó lần năm ngàn, mười ngàn, mười lăm ngàn gì đó Mỗi mùi nhiêu nhiêu đó Tôi làm loại năm bao thôi hả Bà thấy tôi làm hai bao đâu Đúng không? như hàng người ta người ta phải làm hai bao rồi tới năm bao Bao giờ cũng vậy thôi à Cho anh mượn hũ nhỏ nhỏ hai bao đi em Đấy, nè Quay đầu tiên isolat con em gần phải hai bao chứ hai bao của ta năm bao bên mỹ năm chục năm bao đâu dân việt nam mình mới năm bao bởi vậy bạn mới thấy á tôi nói này là mang màu sắc thiết kế của Duy Nguyễn wow. mang màu sắc thiết kế của Duy Nguyễn ngay cái chữ isolin là tôi đặt đó nói thẳng luôn đúng không hợp với nó chán lắm đặt gì nè trăm trăm quay nó đặt gì nó gì gì gì à, à gì rồi gì à. nói chung nó đặt mấy cái tên rất là thường <laughs> quên bà đặt gì rồi nhưng mà tôi nó không tao có dám liên bồ điểm nhắc cho liên cho tao nó isolin không nói nhiều nữa ngắn gọn xúc tích đầy đủ tất cả uống iso này vô là liên cái tên mang động chất như nguyễn luôn mà nhìn ra không mấy một đêm tôi tôi, tôi ngủ được luôn á không lẽ giờ bỏ công qua đó trời lạnh chứ bộ hình như là là là là ngày này năm ngoái tôi đi rồi nè đó đúng không bây giờ thành phần á mày phải ghi những cái này ra dân Việt Nam này nó nó tào lao lắm nó nó mình nhiều khi mình chửi nó dân tiếng thấp thì nó nó cũng hổn chứ nè mày phải bỏ chữ e a vô cho tao nó, <laughs> dân Việt Nam này nó thiệt mẹ nó đần tới cái độ á ủa quay của anh có e a không <laughs> tao nói tao lại mày luôn á thôi mày ngu quá mày uống mày muốn mày uống đậu hũ đi mày ơi mày hỏi nghe thấy ghét hỏi ổ quay của anh có có e a có bca e gì không ủa tao nói mẹ quay không có đó có gì hả giống như vô họ anh ơi ăn ăn ăn ăn, ăn hủ tiếu có bánh không bánh hủ tiếu không ông tao bỏ rào giá cho mày ăn này đó nên ông bỏ cái chữ này vô đi việt nam của nó làm vậy đó ông đừng có ghi cái kỹ thuật cao high quality gì khi cô ấp chót ấp chét gì đó nó không hiểu đâu ông dập thẳng cái chữ vô cho tôi là EA cộng bi say là nó biết có EA có bi say rồi ủa có kinh nghiệm làm nghề mà chạy đâu đó thực dụng chưa rồi xong ông phải nổ chứ hai đô la quay rồi tên là flash nữa thằng dân việt nam này nó, tôn sùng hai đô la lắm ngày xưa duy nguyễn nhồi sọ đó hay sao á bây giờ nó lì lắm mấy bạn nó quay hai đô la đỉnh nhất nó giờ quay hai đô la mà hai đô la từ thức ăn cho chó mà đỉnh không nó không nghe đâu đó nên tôi thiệt tôi chơi cái này là tôi đập thẳng vô cổ luôn rồi tôi hiểu được việt nam này nó cần cái gì nó muốn cái gì nên ông nhìn vô nhãn hiệu nè không tất cả những cái gì mà để đây là toàn là chất xám của tôi không đó ngay cả cái bảng label bên đây nè cái bảng label bên đây nha bạn nhìn coi cái bảng bên đây là amino acid profile nè tôi bắt ghi vô đó mày ghi vô đàng hoàng mày mày không ghi vô mày xạo xạo gì mấy hãng khác nó xạo không à nó có ghi đâu sao dám ghi mày quay quay cỏ sao dám ghi đúng không quay xịn mới dám ghi chứ ba ghi rõ ràng cho tôi đi ở trong đây là nhiêu gam nhiêu gam ghi ra không có xạo đó là cái gì đó là cái sự hiểu biết nghề của tôi tôi mới làm được như vậy về đây tôi đam nó mới mạnh mỏ đúng không bằng cái nhãn á xấu đẹp tùy người nhận xét nhưng mà cái nhãn này rất là thực dụng đó nhìn đây là một trong lý do quan trọng mấy tôi mới dám ký vô hợp đồng cái hợp đồng mà tăng cái số cấp đầu với nó chứ không ai dám ký vô chết bà hả bà <laughs> đúng không ký vô làm được mất hãng mình bị a đã đợi cho thằng khác nó hốt rồi lúc đó mình phải diệt nó nữa đúng không bao giờ vậy thôi à duy nguyễn bia rất nhiều hãng rồi có những thằng phản đồ thiệt luôn xong rồi phải tốn công việc nó chứ chứ không lẽ mình bia đã đợi cho người khác nó ăn tại tôi di nguyễn kinh tế kinh doanh chứ đâu phải là là phật đâu trời à, một đêm mất ngủ để tìm ra phương án và đổi sách mình phải điêu làm sao mà thằng đó có thể làm á chứ không phải mình điêu cái nó làm không được bạn hiểu không đó à, nên cái thằng này đó nó mới có mấy tháng thôi à cái thời gian production của nó 6 tháng vậy 6 tháng mà cũng rất là mừng anh em về đây feedback sản phẩm tốt uống ngon đồ này nọ nhãn đẹp profile đánh đúng tâm lý mà wow. và thằng việt nam thiết kế cái nhãn chắc chắn là việt nam nó thích rồi khỏi chạy đầu rồi đó nè không rồi này nọ kia đó. nên cũng rất là ok sản phẩm này tương đối là sản phẩm thành công rồi vậy cái phốt nằm chỗ nào cái phốt nằm ở chỗ danh số tháng này tháng 12 tháng cuối cùng để chốt hóa đơn tháng cuối cùng để chốt hàng tháng này là cha con nó ờ, ờ, tranh tranh nhau nhập hàng này tháng này dương nguyễn không có tiền nữa thầy luôn vậy thì á <coughs> e rb nó mới ngồi cộng sổ nó nói là ừ bbt năm nay đạt 125 target cái điều nó nói lên cái gì tôi dư 25 luôn á tôi dư 25 luôn á vậy thì các bạn sẽ hỏi ủa ông dư ông dư 25 phải mừng chứ sao ông nói phốt cái gì cũng vậy thôi bạn ơi có mừng thì có lo vậy thì tôi dư 25% phần trăm thì tôi phải yêu cầu gì cái cúp đâu đúng không cái cúp đâu làm nhanh để tới ngày tới tới tới, tới cuối năm mà họp đại lý lại đưa cúp ra cho anh em chụp hình chứ đúng không tại cái cúp ở đâu ra công của tôi là một phần ở ờ, đại lý nó, nó tham gia vô nữa một phần hai thì nó mới là cúp cúp của chung đúng không vậy thì cái thị trường việt nam này làm được gì cho ông ông phải cảm ơn tôi cần cấp tôi cần lá thư cảm ơn đó đang đang yêu cầu vậy thì buồn gì bạn nói mấy cái thằng tư bản mà mấy thằng tư bản nó vậy nè nó, nó sẽ nó không hợp đồng ký đồ nó không sửa được đúng không thí dụ như hợp đồng tôi ký ở ừ, năm 2000 tôi năm nay nhiêu năm sau nhiêu nhiêu là tôi ok không có nó không sửa được nhưng mà nó chơi ép thế nào nó cũng có bài ép tiếp theo à trời làm với bọn này lâu rồi biết mà đó nói thôi ờ, ờ, gì à à, năm 2020 tốt quá này nọ abc các kiểu thôi 2021 lên chút đỉnh đi đó đồ thì đáng lẽ là tôi đang đạt cái chỉ tiêu cho năm 2021 luôn rồi đó đó thì mỗi năm ông tăng chừng 20 phần trăm thôi chứ tăng nhiêu mà năm nay tôi vượt 225 là cũng như tôi đạt chỉ tiêu năm sau rồi thì năm sau cái tâm lý cái thằng đó đó nó sẽ tăng 120 phần trăm lộn lộn tăng thêm 20 phần trăm của năm này nè đó phải nhảy lên nữa đó thì điều đó tôi có làm tôi có thể làm được hay không tôi không biết tôi không chắc luôn á không chắc được tại vì sao tại vì năm sau tôi thêm ba hãng không không đang thêm ba hãng nữa wow. mà thêm ba hãng bánh nó phải lại đúng không bánh nó phải lại mà cái dịch bệnh covid này nè nó nó chuyển biến phức tạp quá mình đâu kiểm soát được đâu nó ngoài tầm kiểm soát rồi tôi ký với ông lúc đó chưa bệnh mà đúng không như thằng ta người ta cho đẹp á thì ok ủa duy nguyễn ký với mình lúc chưa bệnh hả giờ bệnh rồi thôi đau xuống 50% phần trăm nghe nó cũng có lý này nó không có thương mình đâu bạn nó bắt mình chạy thế bà nội luôn không thương mình đâu thì đối với diện với năm sau là một cái thách thức nó lớn hơn đó thì bây giờ cái thách thức đối với duy nguyễn là gì là tiếp tục làm sao để phát triển ổn định thằng rsb này đó cho những sản phẩm mới và những sản phẩm đã cũ đó sống chết ba này nọ chỉnh lại bài content của mấy thằng marketing không đi học vô nữa mấy marketing nó viết bài trời ơi chán lắm ba ơi tôi vô tôi phải tôi chỉnh lại cái đám này mới được hôm qua hôm bữa coi thử bài mvp thôi, thôi coi xong hết muốn coi luôn coi xong hết muốn coi luôn phải chỉnh lại mà 2020 2021 thì nó quá nhiều việc đi tôi không thể chia sẻ được từ việc phòng gym từ việc sub siết này nọ kia làm này thì sao nhãn cái kia đúng không làm này sao nhãn cái kia bạn thấy để có được bt ngày hôm nay tôi mất 3 năm tôi tập trung sub wow. tôi sao nhãn gym từ năm 2017 17 18 19 3 năm tôi sao nhãn gym đó tôi tập quay giáo án quay cho có thôi cũng máu lửa đó nhưng mà nói chung là tập trung sub hơn nó xong rồi thời gian dạo đây tôi tập trung gym hơn cái tôi sao nhãn nó sub lại đường mà cái tình vô viết bài ối luôn <laughs> bây giờ tôi phải làm sao đây nó là một cái thách thức của gì nó và cái tới cái bữa tiệc cuối năm với đại lý thì phải tổ chức thì sao đây phải có kế hoạch sau đây cho từng hãng riêng biệt hãng nào đóng đội thôi nhưng mà đông con nó khổ nhưng mấy thằng khác nó ôm có con đứa kìa nó ôm có con đứa nó khỏe mình ôm trong tay giờ năm đứa có giấy tờ thêm thằng Na Uy nữa là 6 đúng không thêm tích tích nữa là 7 thêm So nữa là 8 đó giờ thêm hai hãng đang đàm phán nữa là chín, mười rồi có nhắm ôm sao thị trường phải phân bổ sao bây giờ tự nhiên nó vô nó coi cái video này nè nó chào hàng ngày nào cũng mấy mới mới không à nó coi video này nè mấy bạn vợ nó xe nhau kinh tụi bay tiếng tiếng anh vô chi cho nó hiểu đúng không tụi bay để tiếng việt đi tụi bay để tiếng anh vô chi cho nó hiểu nè bbt là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành gym và thực phẩm bổ sung rồi nó vô cái mạng uh, à, line in á cái mạng line line kinh cái mạng mà nói chung là shop á không biết nó quét đâu ra thông tin tôi nó nhắn tờ lơ luôn rồi chưa kể mấy thằng sale mấy thằng sale bị đuổi á mấy thằng sale bị đuổi từ công ty a vô b cái nó biết mình mình giữ cái nó nói thôi giờ mình mình làm hãng mới rồi bạn qua bạn chơi với mình này nọ đi nữa bây giờ nói chung là làm ăn lâu năm rồi dây mơ dễ má nó cả nồi đó và cái áp lực tiếp theo tới năm 2021 phát triển làm sao để cho nó tương xứng tránh nó rơi vào cái thời kỳ bỏ quà đó hay nói cách khác giờ suy nghĩ sao kế đâm mấy thằng ngoài kia cho nó chết bớt kìa <laughs> nói thẳng luôn khách có nhiêu đó thôi khách bây giờ có 10 ông thôi hiện giờ ví dụ như của bbt 7 ông bên kia ba ông giờ phải cướp bên kia thêm hai ông nữa cho ăn ông thôi nó thương trường nó là vậy thôi bạn đúng không nhưng mà mình nói chữ cướp là không phải là mình qua mình mình, mình đâm bê thóc và thóc gạo đúng không mình cướp ở đây là mình ừ nâng dịch vụ mình lên mình quảng bá mạnh mẽ hơn mình offline phòng gym ghê gớm hơn video mình triệu view nhiều hơn đó là cách cách mình sắp xếp mình tổ chức làm sao rồi còn cái chuyện đem gà bển về đây nữa cái chuyện đó chưa nói đó đem gà bển về đây chứ tao phát triển mày vậy mày đem gà về đây tao bao tiền khách sạn thôi tiền massage mày chịu chứ đúng không chơi phải chơi vậy mới thân đúng không mình tự tin tao đứng ra đây tao tự tin đó tao đã làm được cái điều thần kỳ trong mùa covid yes đó mà RSB phải có một lời gì đó với BVT và tập thể khách hàng tác lời đó là triết lý của tôi nên mà thấy không Lazada cảm ơn phải cảm ơn cho được nha đó cái nội dung mà Lazada cảm ơn đó bạn thấy cái, cái Lazada cảm ơn đó đâu đó nó phải có cái gì đó của tôi vô nó cảm ơn mới ra vậy đúng không bạn nghe lại nè cuối clip đối với tôi khách hàng là thượng đế đối với tôi khách hàng là quan trọng làm gì làm cảm ơn khách hàng của tôi rồi cảm ơn tôi sao cũng được đúng không chứ tôi không chấp nhận tất cả những nhân viên hay là abc fan viết đó đạp đổ chén cơm không đạp đổ khách hàng dịch vụ phải là xịn so đúng không giống như hai chữ đẳng cấp mà Di Nguyễn đã dày công xây dựng mà đẳng cấp phải đẳng cấp nhiều khía cạnh chứ không phải cái sản phẩm đẳng cấp không mà dịch vụ mày cùi bắp đó giống như hôm nay là có ờ, ờ, thằng kia nó mua máy chạy bộ nó ăn câu nghe bực mình ghê á cái nói à, cái, cái, cái tự nhiên cái, cái inline của em chỉnh không lên mà anh Di kia tháo ra ờ, coi cái dắt nó có lỏng không em cấm mà em sợ tháo ra lỡ có gì hư không anh, anh, anh bảo hành mày tháo ra hư tao đổi mày cái mới mày tháo ra hư tao đổi mày cái mới mày bảo hành mà anh nói chuyện như vô lý ủa làm ăn là gì mình giúp đỡ mình support khách hàng chứ đâu phải làm ăn là lừa đảo khách hàng tao tao gài cho mày tháo ra rồi mày hư rồi tao bảo hành cho mày đồ chơi vậy con ra đường xét nó quýnh chết ngồi mẹt xét nó quýnh cũng chết nữa đúng không nó không nghe tự ái bạn nó nhiều khi mình nó yên tâm cái đó không phải là con người của Duy Nguyễn Duy Nguyễn này nói được làm được cái đó là cái điều mà tôi thấy quan trọng nhất cái, cái ngạo khí của tôi tôi rất là ngạo khí mà tôi nói gì là phải tôi làm được không nói còn làm được thôi nó trước bước qua đây cái video cảm ơn bạn nghe cho nó rõ này Hi, I'm Lee Labrada with Labrada Nutrition, and I'd like to congratulate BBT Company for the opening of a new Phol Chim Center branch in Vietnam. Đó, thôi, nội dung bây dài quá các bạn cứ xem video đi. Và chuẩn bị cơn bão Na Uy đã đến. Mà ở Na Uy, Duy tiết lộ thêm, không chỉ là súp mà còn cái khác nữa. Wow.